Đây, xin chào anh chị và các bạn Hiện tại là đang à, Minh Toàn đang đứng ở bãi đỗ trực thăng Tuần Châu Và bây giờ là cái trực thăng này chuẩn bị bay lên Xin Mời anh chị và các bạn chúng ta hãy xem cái trực thăng này nó bay lên như thế nào nhé Có mấy người đi để là người đầu tiên được xem các video mới thú vị về đảo Tuần Châu nói chung hay về Hạ Long đấy về đảo Tuần Châu nói riêng hay về Hạ Long nói riêng cũng như là cuộc sống hàng ngày rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để mỗi khi mà kênh có những cái video mới thú vị thì thông báo đến anh chị và anh chị là người đầu tiên được xem các video mới thú vị à, nó chuẩn bị bay lên đấy anh chị cái kênh quạt này mà nó mà rụng ra mà nó nó văng một phát thì chắc đứt đứt luôn cái này chờ được à, một hai ba bốn người bốn hay sáu người vậy khiếp lắm anh chị ạ Nó vù vù vù luôn này quá nguy hiểm anh quản này mà nó mà rung phát thì quá nguy hiểm luôn

đâu hết rồi Hả? Tao dáng đấy Kéo loa, kéo loa Huy ơi, Huy Bảo nó kéo loa Đây là bãi tắm ở Tuần Châu đường này đang à, đang thi công nên khá là bụi nhất là như con trực thăng vừa rồi mà bay qua để nó cất cánh lên thì đúng là quá bụi luôn các em này là học sinh cuối tuần đi du lịch còn đây là cái bãi đỗ trực thăng tuần châu Đó, bãi đỗ trực thăng tuần châu để xem cái, phần độ trước nó như thế nào anh chị nhé đây đây là cái bãi đỗ thăng sân của nó đây buổi tối là nó cho vào trong này Đấy, hiện tại thì chỉ có mới thấy một cái trực thăng thôi xong rồi nó ra nó đậu ở cái điểm à, có đường đi vàng vàng đi ra đây đậu ở điểm chữ H này và nó bay lên Đó. wow tuần châu cát này là cát nhân tạo đây anh chị bởi vì đây là nó hút cát trắng về thành cát này cát nhân tạo cát trắng thì sẽ làm nước biển nó sẽ trong hơn chứ nó không đục cát vàng thì sẽ làm nước biển đục hơn đây anh này à, mới gặp hôm trước gặp à, anh này rất là uy tín luôn anh là một hướng dẫn viên à, nghiệp dư kiêm rất là nhiều nghề luôn Rồi video này đến đây ờ, Minh Toàn cũng sẽ xuống tắm biển một chút Và Nếu anh chị và các bạn chúng ta muốn xem thêm về ờ, Tuần Châu Thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta xem thêm ở trong cái danh sách phát là cuộc sống Hạ Long hoặc cuộc sống Quảng Ninh Ở trong cái kênh mà anh chị đang xem Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video này và đừng quên nhấn nút đăng ký đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên được xem các video mới thú vị mới anh chị nhé Xin chào hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo